À, Tấn Trường xin chào tất cả mọi người Như mọi người đã biết thì Tấn Trường đã cách ly cùng anh em đội tuyển quốc gia trong khoảng 2 tuần ở tại khu cách ly Và hiện giờ Trường đã được về nhà và giãn cách thêm một tuần lễ nữa Nhưng mà khi mà ở hai tuần ở trong khu cách ly và giãn cách tại nhà thì Trường rất thèm được cảm giác được chạy Chạy một cách gọi là thoải mái nhất Tại vì Trường chưa được ra sân tập luyện Nên gọi là chân cẳng rất bị rò bó luôn mọi người nên Trường đã chuẩn bị cho Trường một bộ máy của King Sport KS 2043 để tập luyện chuẩn bị cho giai đoạn sắp tới mình quay trở lại cùng đội ờ, câu lạc bộ hoặc là đội tuyển quốc gia nào anh em cùng theo tôi xem tôi tập luyện như thế nào cùng với King Sport KS 2043 nha đi mọi người để tiếp Trường giới thiệu cho anh em đây là máy chạy bộ King Sport KS 2043 đây là dòng máy chạy bộ hàng đầu của Việt Nam Trường chuẩn bị bộ máy này để về chuẩn bị cho một cái giải đấu mà theo Trường được biết đây là giải đấu lần đầu tiên được tổ chức ở tại Việt Nam do ờ, King Sport đứng ra tổ chức đó là giải chạy bộ marathon online tại nhà không cần anh em nếu anh em muốn tham gia anh em không cần phải có máy chạy bộ của Kingsport đâu anh em chỉ cần có máy chạy bộ tại nhà thôi là anh em có thể tham gia được và điều kiện tham gia vô cùng đơn giản là anh em có thể đăng ký trực tiếp lên trang fanpage của kingsport.vn hoặc anh em làm video anh em gửi về trang fanpage của kingsport.vn là anh em có thể tham gia được rất là cực kỳ đơn giản luôn nha anh em còn bây giờ anh em theo tôi tập luyện và tôi giới thiệu chức năng từng chức năng của ờ, máy ờ, Kingsport ok bây giờ trường sẽ giới thiệu với mọi người là những chức năng của máy chạy bộ Kingsport cho mọi người xem nha nó có rất nhiều chức năng luôn nha mọi người nha cái thứ nhất mọi người có thể bấm chạy với tốc độ chạy chậm bình thường tại vì cái máy này nó rất phù hợp với nhiều lứa tuổi và trạng thái sức khỏe khác nhau luôn nha mọi người đây, đây trường giới thiệu sơ về cái cái cái cái cái chức năng của cái cục này cái này là cái máy là để tắt nguồn tắt nguồn gọi là trong trường hợp khẩn cấp cái này để kết hợp gắn vào cơ thể của mọi người khi mọi người chạy mà cảm thấy mọi người chân mỏi hoặc là chân mình không theo cái được cái guồng chạy nữa khi nó nó nó, nó dời ra đây giật cái này ra thì cái máy nó dừng ngay lập tức thì mọi người sẽ không bị té không bị gì hết nha đây là chức năng ngắt ngắt kết nối tạm thời của ờ, dòng máy ờ, King Sport rất là tốt nha mọi người còn đây bây giờ là anh em tôi sẽ giới thiệu cho mọi người chức năng đầu tiên đó là chạy sức bền nha mình bắt đầu mình làm thử nha trước tiên là mình chạy ở mức độ ờ, mình vô mình đi bộ trước lên mức độ 3 gọi là 3 km h sau đó mình sẽ tăng dần tốc độ lên nha đây là lúc đầu tiên là mình đi bộ sau đó mình tăng dần lên tầm khoảng 6 km h đó mình chạy chậm chạy ở mức độ này là dành cho những người trẻ hoặc là những người gọi là tập những người lớn tuổi người ta tập cái mức độ gọi là vừa phải mà đối với trường thì trường sẽ tập với mức độ nó sẽ cao hơn nó sẽ gọi là vận động mạnh hơn nên trường tăng lên mức chín. đây đây đây cái này gọi là đang nâng dần tốc độ và nâng dần cái cái khả năng đọc của mình lên nhé còn muốn đẩy cường độ cao và mạnh hơn nữa mình có thể nâng lên đến mức 12 gọi là 12 km/h đó mọi người đây trường nâng lên mức 12 nha cái này là đang chạy với tốc độ cao nha này là tập cường độ cao nha mọi người ok bây giờ giảm lại tôi sẽ giới thiệu cho mọi người thêm là một chức năng của máy King Sport 2043 nha đây là chức năng uh, massage lưng và bụng anh em nha đây là động tác để massage lưng nha hơi dựa ra nha hơi dựa ra sau tí để cho nó tác động mạnh vô lưng của mình tầm khoảng anh em giữ tầm khoảng 15 ờ, cho tới 30 giây nha Còn nếu xong giữ 15 30 giây xong rồi quay qua mình tập bụng tập bụng của hơi dựa ra trước luôn xíu luôn nha anh em nha để cho nó tác bộ tác động ờ, mạnh vô bụng của mình Ok đây là một trong những 15 động tác tập của ờ, King Sport nha anh em nha Rất là hiệu quả luôn À, bây giờ là trường đã kết thúc một buổi tập luyện của trường để chuẩn bị cho cái giải đấu marathon online do King Sport tổ chức lần đầu tiên ở Việt Nam trong cái giải đấu này thì anh em có thể tham gia trực tiếp và anh em có thể chạy trên máy hoặc là anh em không tham gia chạy anh em có thể tham gia mini game trực tiếp trên trên fanpage của kingsport.vn giải đấu này like trực tiếp trên kênh ờ, kingsport.vn hoặc là like trực tiếp trên Facebook cá nhân của trường nha mọi người thời gian diễn ra vào lúc 20 giờ thứ sáu ngày 9 tháng 7 và ngoài trường ra thì có rất nhiều anh em nghệ sĩ